các bác cũng biết được cái độ chính xác mà cái đĩa tài xỉu âm dương hay còn gọi là cái đĩa tài xỉu hai chiều này nó mang lại đúng không ạ còn nếu mà bác nào mà chưa sở hữu nó các bác cứ xem hết video có gì cứ kết bạn zalo với em em sẽ gọi điện video tư vấn và test đồ cho các bác còn nếu không các bác lên cơ sở em em ở bến xe miền tây và sau đây để không mất thời gian của các bác nữa thì em xin phép được giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi tài xỉu đĩa tài xỉu hai chiều hay còn gọi là đĩa tài xỉu âm dương này cái nắp này là nắp chợ khi mà các bác mua cái đĩa tài xỉu hai chiều hay còn gọi là đĩa tài xỉu âm dương nó sẽ đi kèm với cái bộ hột hột và đĩa nó là một bộ đây đĩa rất là đẹp các bác nhìn thấy không mỏng được chưa ạ ngoài ra thì bên em có thể làm đặt đĩa theo yêu cầu của các bác các bác muốn làm đĩa hoa đĩa CK hay là loại đĩa gì bên em cũng làm được các bác nhá với bộ với cái bộ đồ chơi tài xỉu đĩa tài xỉu hai chiều hay còn gọi là đĩa tài xỉu âm dương này thì em bao tang tích cho các bác là nước muối nổi dọi đèn trong nhưng mà sẽ không bao nam châm các bác nhá với cái bộ đồ chơi đĩa tài xỉu hai chiều hay còn gọi là đĩa tài xỉu âm dương này thì nam châm sẽ hít và sở dĩ tại sao lại gọi nó là đĩa tài xỉu hai chiều hay gọi là đĩa tài xỉu âm dương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 một tài đúng không ạ hai tài ba tài bốn tài năm tài đó em lắc thử cho test thử cho các bác năm chén tài thôi về cả năm chén tài đúng không ạ giờ em sẽ xoay ngược đĩa lại này ngược chiều của nó thì sẽ là chiều xỉu các bác nhá một xỉu